Xin chào tất cả anh em nhé Thì uh, hôm nay thông qua video này thì uh, tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi uh, làm tay cái để anh em đi uh, đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu ở các sòng các sới để giúp cho anh em có thêm cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em thì hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu trong suốt 2020 này thì em cũng biết rằng biết được rằng là cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu trong suốt này hoàn toàn là không tăng không tích để anh em yên tâm hơn khi anh em ra sòng ra sới chơi đúng không ạ thì khi anh em đi chơi cái ờ, bộ hột tài xỉu trong suốt hai trong suốt không tang này nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em đó chính là cái tỷ lệ đi đều của bộ hột là 5 năm nha anh em nhé 5 năm ở đây có nghĩa là sao ạ 5 năm ở đây có nghĩa là sẽ cho anh em cái chén tài chén xỉu đúng không anh em bộ hột đi đều chén tài chén xỉu cho anh em và khi anh em uh, sở hữu cái bộ hột này thì à, bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc độc quyền của bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn nha anh em nhé thì à, bây giờ tôi à, sẽ không làm mất thời gian nhiều của anh em nữa và tôi sẽ đi vào cái phần thử tăng tích cho anh em để anh em yên tâm hơn mặc dù cái bộ hột này nó hoàn toàn là không tăng đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ thử nước muối cho anh em này đúng không anh em Đó, bộ hột nổi rất là đều nha anh em nhé này không chìm đúng không anh em đó đúng không ạ khi anh em lưu ý anh em vớt hột đấy thì anh em à, rửa qua bằng nước lọc nước suối để cái mặt hột của anh em tránh bị à, nước muối bám thì nó sẽ không bị nặng đó. thì anh em lắc sẽ hiệu quả hơn khi anh em vớt hột thì anh em lau khô đúng không ạ tôi sẽ thử cho anh em 500 hít ngoan đó không hít đúng không ạ lắp chén dĩa toàn là lắp chén dĩa chợ anh em nhé giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này như này chắc không cần phải dọi đèn đâu anh em bởi vì uh, quá trong rồi đúng không anh em anh em nhìn bằng mắt thì cũng đã thấy được bộ này không tang không tích rồi đó, đúng không em thì vừa rồi tớ đã test cho anh em thử về phần cái phần tăng tích để cho anh em yên tâm hơn mặc dù cái bộ hột này nó không tăng không tích đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu trong suốt này cho anh em để anh em cảm nhận về cái bộ hột này khi anh em đi chơi anh em nhé tôi test cho anh em này xỉu đúng không anh em tài đúng không ạ tài 456 đúng không ạ chén tài chén xỉu cho anh em xỉu đúng không ạ lên tài đúng không em lại xuống xỉu 234 đúng không ạ đó lên tài đúng không ạ bộ hột đi rất là đều anh em nhé chén tài chén xỉu cho anh em đó xuống xỉu đúng không ạ đó lên tài tiếp tục lên tài đúng không ạ thì bây giờ tôi à, sẽ kết hợp thêm với cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn để tôi test cho anh em đúng không ạ để anh em cảm nhận đó, lên tài bây giờ tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em đúng không ạ giữ tài cho anh em đúng không ạ lên tài giữ tài cho anh em này đó đúng không anh em lên tài giữ tài tiếp tục đó lại là tài tiếp nha anh em nhé đó tiếp tục lại là tài đó đúng không anh em và anh em để ý cái bộ hột này khi anh em đi lắc tỷ lệ ra bão rất là cao anh em nhá bộ một ra đôi rất là nhiều để chờ lên bão anh em để ý thì anh em sẽ thấy ạ đó thì bây giờ xuống xỉu rồi tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em thêm vài chén nữa nha anh nhé đó đúng anh em vẫn là xỉu tiếp tục lại là xỉu tiếp ạ đó đúng không ạ hai ba bốn đó đúng không anh em 134 xỉu vẫn là 134 xỉu đúng không ạ 245 thì chén này nó chén phản cho anh em rồi thì như các anh em đã biết là không có cái bộ hột nào nó hoàn toàn chính xác 100% cả nó vẫn phải có cái chén phản cho anh em thôi thì cái chén phản của nó thì anh em không thể nào mà tránh khỏi được là do mình à, lắc không đều tay thì nó sẽ lên chén phản cho mình thôi đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần chính xác và cái tỷ lệ đi đều của bộ hột uh, bộ hột trong suốt không tang này và cái à, phần thử tăng tích cho anh em để anh em yên tâm hơn thì ngoài cái bộ hột tài xỉu trong suốt này ra bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp để chuyên cung cấp cho anh em đi à, làm tay cái đánh tay con đúng không ạ thì anh em có nhu cầu anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình nha anh em nhé thì những anh em nào mà gần cơ sở bên tôi ấy, anh em có thể đến tận nơi cơ sở bên tôi để anh em được mua hàng test hàng được tư vấn trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm hơn còn những anh em nằm ở xa thì bên tôi sẽ hỗ trợ cho anh em đó chính là gửi xe khách gửi bưu điện khi nhận được hàng thì anh em thanh toán anh em nhé thì khi anh em nhận được hột thì bên tôi sẽ gửi cho anh em cái video hướng dẫn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên tôi nhá anh em nhé thì ờ, video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi anh em đang xem thì hãy đăng ký kênh của tôi để anh em được cập nhật thêm về những cái món đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm bộ đồ chơi ưng ý phù hợp với dòng giới của mình nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em hẹn anh em ở các video lần sau